thoải mái vui vẻ thì cuộc sống của mình ấy là con người là, là, là phát sinh hay người ta gọi là tự lập dù cái tuổi như thế nào đi nữa mình cũng vẫn cứ tự lập mình đi trên cái đôi chân của mình và đi trên cái đôi tay của mình bác già nhưng mà bác vẫn còn đang yêu thích lao động Hello, xin chào tất cả mọi người Hôm nay mình đang có mặt tại khu vườn hữu cơ trên bãi năm của gia đình Bác Nem Liên Vị trí hiện tại của khu vườn là nằm ngay điểm ranh giới giữa thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Long Thì mảnh đất này nằm à, ngay xét ngay xét cái ranh giới đó và nó thuộc huyện Bảo Lâm như vậy Hôm nay chúng ta cùng nhau đi xem là khu vườn hữu cơ này có gì nhé Vườn rất là đẹp các bạn ạ tại đây thì các các bạn cũng thấy xung quanh chúng ta có rất là nhiều ờ, loại ờ, cây cỏ hoa lá rau màu khu vườn được chăm sóc bởi ờ, bàn tay con người cụ thể là hai bác nem liên và nó thật là rất là đẹp các bạn ạ giờ chúng ta thử đi quay bên này các bác cha đang làm bên đó để cho họ bác vài câu cây cỏ dại dại đi để cho cái vườn của mình nó nó tương đối nề nếp chút ừ, nề nếp thì con không biết là vườn mình thì à, nghe bác nó về các anh chị nó thì vườn mình đã à, làm hữu cơ là trên 3 năm thì à, khu vườn của bác hiện tại ở đây thì bác đánh giá như thế nào về cái gọi là mật độ đa dạng sinh học cũng như là cảnh quan bác thấy thế nào về câu chuyện đấy? nếu mà nói về đa dạng sinh học thì nó có nhiều loại cây trong cùng một ừ, diện tích rồi bác trồng thêm mấy cây bơ mấy cây mít nghĩa là thứ gì cũng có Đấy, chỗ này thì bác trồng rau này hoa này bên kia trồng dâu này còn phía dưới kia là cà phê thì nó cũng chia ra vậy thì nó trong vườn cà phê thì bác cũng đang trồng thêm một số cây loại cây rừng ấy. rồi cây keo keo lai cây muồng đen bác có trồng thêm vài cây thông bác có trồng thêm mấy cây giá tị rồi bác cũng trồng thêm mấy cây uh, cây dổi ấy thì nếu 60 năm nữa thì chắc đời thằng thằng Tommy nhà bác nó hưởng chứ thằng bác <laughs> vâng bền vững rồi bé bền ừ. vững thì mình mình dùng mình để dành cho con cháu nữa ừ. Đấy, thì vậy thì bác cũng mới mới trồng được ít thôi còn đang là hy vọng mỗi năm sẽ nhân rộng dần ra bác mới đang là trồng thêm uh, cây cỏ xài đất xài đất cây xài đất bây giờ nó có một, có một cái mảng dưới kia tương đối là dày lắm rồi ừ. bác là nhà là nhân rộng nó ra từ từ lát là bác dẫn cho các cháu xuống xem thì thấy run nó đang phát sinh nhiều lắm nó cũng đang là cái môi trường nó tương đối là nó phù hợp cho run nó sinh sản à, bác thì bác nghĩ rằng nơi nào mà run nó sinh sản nhiều thì nó đất nó tốt yeah. Dạ thế nhá bác giờ con ờ, sẽ đi à. ngó thêm một vòng nữa ừ, rồi à, lát nữa gặp bác ở dưới vườn cà phê ha vừa rồi là tâm sự của bác Nam xoay quanh uh, việc canh tác hữu cơ trên uh, cái mảnh đất của mình thì như các bạn cũng đã thấy ở đây á vườn hoa cây trái rất là đẹp chúng ta có rất nhiều loại cây ngay trong khu vườn rau này thôi hoa hoa này mình thật sự mình không biết là hoa gì hoa này là hoa gì bác nhở đây gọi là hoa loại à, cúc tiểu cúc này nhỏ nhỏ à, à một loại à, cúc nhỏ á loại cúc nhỏ màu vàng đây chắc là hoa 10 giờ rồi rồi bên dưới là hoa 10 giờ hoa đu đủ đẹp chưa các bạn ừ, sự rất là đẹp luôn bác biết rằng đó là một loại thuốc để trị bệnh gì đó mà bác chưa chưa cũng phải là dược sĩ chế tạo thuốc cho nên là giờ chưa biết cách dùng nó thế nào cho nó hiệu quả đẹp khu vườn này thực sự là thơ mộng luôn các bạn thơ mộng luôn thì uh, mình vừa mới rời khỏi cái, cái chỗ gọi là cái chỗ à, cúc nhỏ ở đây nè ở đây nè các bạn nè chúng ta thấy là có à, một uh, mảnh vườn vừa mới được uh, thu hoạch thì bây giờ bắt đầu gieo trồng lại thì như các bạn thấy đấy bước vào khu vườn này là mình mình, mình không ngửi thấy một cái mùi gì gọi là mùi phân hóa học cả bởi vì nó đã được cách ly hữu cơ trên 3 năm rồi về một khu vườn một cảm giác là thư thái thoải mái muốn ở lại để nghỉ ngơi để chill thì sự rất là tuyệt vời không có gì để nói thêm được nữa Đấy, bây giờ chúng ta qua bên kia thôi có bác gái đang đứng ở bên kia ta sẽ đi tìm bác gái để hỏi thăm vài câu Thank you. lao động là làm gì đang là bắt vàng mướp đang ra quả đây kìa thì uh, mỗi lần bác lên đây bác thấy thế nào vậy à, thấy thoải mái vui vẻ vì cuộc sống của mình ấy là con người là gọi là phát sinh ấy người ta gọi là tự lập vâng. dù cái tuổi như thế nào đi nữa mình cũng vẫn cứ tự lập mình đi trên cái đôi chân của mình mà đi trên cái đôi tay của mình đó bác già nhưng mà bác vẫn còn đang yêu thích lao động ví dụ mình lên mình à, cái cái rau mình ăn nè rồi mình cái quả mướp nè rồi mình cái su su nè cái cái khoai nhãn là mình không thiếu gì hết vâng. mình tự làm ra theo với cái sức khỏe của mình vâng. như vậy bác bao nhiêu năm nay bao nhiêu tuổi rồi bác Bác năm nay 65 tuổi rồi. À, 65 tuổi à. vẫn gọi là vẫn vui sức. vẻ, à. yêu đời. Tuyệt vời. À. Về là bác hái đỗ cô ve nè bác hái bầu, hái bí cho con cái bác ăn mà bác trồng theo phương pháp hữu cơ. Yeah. Vâng đồng thời trong cái vườn của bác là hoa nữa đây mỗi lúc mà buồn buồn mệt mệt là ngồi ngắm hoa Hai là mình nghỉ trưa mình ăn cơm là mình à, ngắm hoa đây không bao giờ vào cây hoa nhiều lắm chỉ có cái cái thời gian qua là bác uh, trời mưa đây bác chưa làm hoàn tất hết cái vườn của bác chứ mai mốt là vườn của bác là bác chăm à, ví dụ những này là, là hoa uh, rồng tơi này những kia là khoai môn này những kia nữa là rau cải này kia là đỗ cô ve này với cây xả này đủ thứ không thiếu cái gì trong cuộc sống của mình vâng. thế thì uh, vậy là đủ rồi thế thì bác thấy là uh, khu vườn của mình nó càng ngày nó càng phải chăm làm sao cho nó tốt nó đẹp mà nó còn có phục vụ cho đời sống của mình tốt lành nữa không có không có xài thuốc không có xài phân ờ, hóa học còn trung bình là cứ hàng ngày là bác cũng kiếm được một hai trăm nghìn trong cái vườn này nghĩa là đủ cho cái đời sống trong gia đình nhà bác là có tất cả 5 người Thấy không? Thế nhưng hôm nay là bác không phải mua rau này, đỗ có ve nhiều bí xanh này ví dụ hai ba bốn quả bác đưa xuống bác đổi lấy cái khác bác ăn ít thôi nhưng ăn nhiều nó ớn đấy <laughs> <laughs> ừ. <laughs> đây còn khoai môn bây giờ ví dụ mình muốn ăn lẩu này mình tới mình đào bụi khoai môn về mình ăn lẩu vịt ví dụ vậy yeah. ăn hoa này thấy không đủ màu sắc hết không có thiếu gì hết thì còn hỏi bé một câu này nha câu cuối cùng là một ngày bác có thể ờ, sẵn sàng dành thời gian trên khu vườn là khoảng bao lâu một cái đời của bác á thì ngày trước á còn trẻ ấy, thì mình dành một trăm phần trăm vào lao động vâng. nhưng bây giờ không bác chỉ dành cho nó 50 thôi còn 50 là bác ở nhà bác chăm sóc con cái gia đình yeah. Dạ. rồi khung cảnh gia đình đó là bác từ từ đây này bác đưa này về bác cấy rồi mình tạo tạo cảnh đó. mình cứ từ từ mình làm lên cho nó tươi đẹp rồi mình sống vui vẻ thực với các bạn là mấy ngày nay trời mưa rất là nhiều nhưng mà các bạn có biết tại sao mà đất đai từ nó nó không có bị xói mòn bao nhiêu thấy đất là rất là dốc này các bạn rễ của nó rất là rất là chẳng chịt riêng nói về cái độ giữ đất thì cái cái loại cỏ như thế này những cái loại cỏ mà như thế này nó giữ đất rất là tốt trời mưa nhiều giờ lên rất là đang thấy ẩm đôi ừ, tay mình đang còn dính dính luôn này bùn à. nghe bác kêu là cái mảnh đất này dùn dế thứ rất là nhiều thì giờ chúng ta đã đi à, ngó thử một cái cây cà phê ngay đây thôi ngay bên cạnh mình đây là những quả cà phê mà trong vòng hai tháng nữa thì nó sẽ bắt đầu bước vào mùa vụ thì bình thường là ờ, anh em sẽ thu hái là hái quả chín luôn quả chín hết và cái trái cà phê hữu cơ này là nó được cách ly trên 3 năm rồi sắp tới là sẽ đẹp tới năm thứ tư tức là cái mùa sắp tới đây này là vào khoảng ờ, tháng 10 tháng 10 đấy nếu mà nhìn sơ qua thì mọi người thấy trái đâu thua kém như bình thường trái không thua kém như bình thường này hẹp khá là to giờ thì thử bóc ra xem cái lúc xanh xanh như thế này thì cái hẹp như thế này nó tốt luôn đấy xà đất ở dưới hả bác cái cỏ này là cỏ gì bác cái cỏ nhỏ nhỏ này, này à khoai màu vàng ạ đấy thì các bạn có thể thấy cái hẹp hẹp là trung bình như thế này không thua kém gì loại hẹp uh, ờ, thông thường nhá nhưng mà đặc biệt là chất lượng nó rất là tốt cỏ này mục đích để làm gì như hồi nãy mình nói là giữ đất giữ nước khi mà mình phát nó xuống hoặc là nó chết đi ấy, nó tạo thành một cái sinh khối lớn ở cái mảnh đất này bây giờ đi đến một cái khu vườn nào khu vườn trồng cà phê đất bảo lộc này nhá mà để tìm được cái loại đất như thế này á, rất là hiếm các bạn nó thực sự là hiếm bởi vì cái độ ẩm này rồi độ tơi xốp ấy khó kiếm lắm nó cứng như đá ấy. đất bảo lộc ờ, vườn cà phê người ta trồng đúng một loại cây cà phê thôi rồi xịt cỏ bón phân các kiểu là những cái loại đất như này trồng rất là hiếm ngoài ra thì có đất rừng chúng ta sẽ tiếp tục nó cây này đất cây này cây này cây hoa vàng tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ngay đây chúng ta có một ta gặp lại bên em gặp lại bên em bác có thể giới thiệu sơ về không không biết là cây trái đất này nó như thế nào mục đích trồng nó làm gì vậy bác thì ờ, nó là một loại cây nó có một cái sinh khối rất lớn mà từ cái sinh khối này trả lại cái, cái mùi độ mùi trái đất này cho cháu để ý thấy nó, nó có một cái mùi thơm thơm nếu mà nó tiết trích à, chiết chiết lấy cái tinh dầu của cây này ít nhất là mình có thể làm phục hồi được cho cái cái nhà vệ sinh của chúng ta nó thật là bởi vì trong cái nhà vệ sinh đó, nó có thể được à, được à, chiết xuất bằng tinh dầu xả bằng tinh dầu hoa nhài hoặc bất kỳ các loại gì mà trong đó có nếu mà chúng ta chiết cắt được tinh dầu này vậy ra thì ta thấy cái chuông rất là nhiều đây có một cái con gì được con ngài đấy này à, con ngài của bướm ấy. đây là các loại cứt giun này này giun nó nó nó nó nó nó nó, nó cày sơi đất cho ông ta ở dưới đây đây và nó nó nó tiêu hóa ra đây nó sẽ trả lại cái độ độ độ màu mỡ cho đất này vâng. thì cứ cứ cách một năm thì mình thế mà nó dày quá thì mình phát đi phát ngang như vậy thôi để cái anh nào xối xuống một xuống là trả lại một thay cho đất mưa to gió lớn không sợ trôi đường đất đầu hết hai bác cũng để uh, ờ, về nhà để chở thêm uh, một ít chấu cà phê mà uh, ờ, hoa mục ít lên đây để bón cho vườn ở đây các bạn có thể thấy là mình được ngay cạnh một cây dầu có mấy cái trái ngon phết ngon phết ăn thử thấy à, chua trong này quả đỏ đỏ nó cứ ngon hơn lòng hàng ừ. hữu cơ các bạn không cần rửa đâu ăn tới bới luôn Ê, chua nhưng mà ngon sữa ngon giờ mình sẽ đi vô vườn ờ, đi trong này ngó một số loại cây rồi các bạn có biết đây là cây gì không cái cây rất là to to như một cây me cổ thụ luôn thì nãy hỏi bác là bác kêu là nó giống như cây me đất gọi là cây me đất nhưng mà còn có tên gọi khác như là cây mòng hay cây mùng gì đấy thì hồi nãy mình cũng chỉ cho các bạn xe xe có một cái cây đấy thì tại hôm nay mình đi tới đây gần lúc này đi tới đây thấy cây này to hơn thì giới thiệu cho các bạn cây này cây kia đó thì uh, chúng ta đi vào trong đây ngó một xíu nữa biết mà bác để cái gì ở đây đâu? vật liệu tự nhiên đấy trẻ có cái gì là, là, là khai thác hóa học phân bón hóa học gì ạ đó đây trồng cây thì bẻ trái luôn chưa? Ờ, dù là rất là nhiều cỏ dại cảm giác thì nó vẫn là thư thái thoải mái hơn các bạn không có một chút mùi ờ, phân hóa học mùi thuốc diệt cỏ nhiều nhiều loại sinh thực vật tuyệt vời đây là lá dong lá dong ngày xưa người ta là hay dùng để gói bánh trưng bây giờ thì người ta vẫn gói nhưng mà người ít gói hơn xưa nhớ là cái lá này là nhiều lắm nhà ai cũng có hết ra ngoài vườn là thấy bây giờ là hiếm lắm các bạn cắt đem bén được Đấy, lại thấy một cây đu đủ lại có một cây đu đủ nhìn coi cọc phí hon này chơi nhiều trái phết ạ đủ lợi hại không các bạn chế biến được nhiều món ăn mà nó thu hút được những loại ờ, côn trùng về đây nó đỡ hại cây cà phê thế thì hôm nay ờ, mình dẫn các bạn đi đến đây thôi nhé ờ, hẹn các bạn trong những dịp lần sau mình sẽ uh, gọi là giải thích chi tiết và đưa ra những ý, những góc nhìn kỹ lưỡng hơn về canh tác hữu cơ xa hơn là canh tác tự nhiên nhé theo hướng hữu cơ hướng tự nhiên nhé ờ, chào các bạn